người bằng em đến thế rồi đi em làm chi thế rồi sao vẫn trong lòng anh bao sầu đi khi biệt ly bơ mi đắm trong người đi